Mến chào quý thính khán giả trên kênh của Sa Trường Giang, cuộc sống vùng cao. Hiện tại thì à, Giang đang có mặt tại à, khu vực à, thôn Sủng Máng. cách đây một năm rưỡi thì Giang có vào giúp đỡ chia sẻ một hoàn cảnh gia đình đó là của cháu Hoa bị cụt ba ngón tay mà máy bị cắt vào ấy. Thì cũng khá là lâu rồi. Năm rưỡi thì Giang hôm nay tiện thể quá trình mình lên thăm nhà em bị tư già cũng như là thăm lại các hoàn cảnh thì Giang cũng vào xem lại và thăm lại các hoàn cảnh ở trong này như là cháu Hoa để tình hình cuộc sống của cháu làm sao về đôi tay của cháu như thế nào rồi thì ở trong này thì uh, Giang sẽ uh, vào nhà anh uh, ờ, Pháo thăm anh Pháo anh Pháo là trưởng thôn ở thôn Sùng Máng à, ngày trước mà cháu Hoa bị cụt ngón tay này này à, quý vị ạ là cũng tình cờ là Giang vào đây phát hiện ra mà cháu nó bị bưng mủ ấy, cũng nhận được rất là nhiều sự comment cũng là góp ý của mọi người và sự ủng hộ của các nhà hảo tâm ấy thì lúc thời gian đấy là thời gian đang dịch rất là găng và ờ, rất là gai gắt mà đưa cháu đi để bệnh viện rất là khó khăn luôn quý vị ạ anh táo trưởng thôn thì uh, ở phía đằng uh, trong này uh, quý vị ạ không biết là anh của nhà không nhà anh táo thì ngày trước là giang cũng có vào ăn cơm rồi là trò chuyện cũng nhờ sự giúp đỡ của anh táo khá là nhiều Đấy, để mà giúp đỡ cháu hoa đi viện nhất là anh ấy phiên dịch này Đấy, thì bố con cháu hoa là lúc là là chưa, chưa rõ hiểu hết tiếng kinh ấy rất là anh có nhìn không chào bà nhá nhà bà báo nhà ông bà ơi báo nhà ờ, chị khỏe không chị ơi ờ, Báo nhà Báo nhà không? Có Ồ, đang làm gì ầm nhỉ? cháu nhà chị ơi? À, đang đi học rồi à? Đang làm cái này à? Làm... À, làm cái gì trên này? Cuốc à? à, Cuốc á? À. Ôi nào nào, chào anh Nào nhận đi em không? Có Ôi rồi lâu lắm rồi, phải không anh? Có nằm rưỡi đây nhỉ? <laughs> đang làm gì anh? Làm cào Cào á, nhưng mà bây giờ mình làm được cào á? Vâng, tôi sửa, sửa lại À, sửa lại Ô cái chỗ này là anh anh ấy à? Vâng. Rồi để làm cái ờ, lò rèn à? Vâng. Ô. À, là sửa như nào anh? Chỉ, anh chỉ xem một. Là sửa tươi lại. À đây à? Vâng. À có nghĩa là mình ờ, đây, chỗ này chỗ rèn. Vâng. Thế anh anh có làm được dao không? Có. À cũng cũng làm được dao à? Vâng. Hay giờ? Rồi nhỉ. Đấy, chỗ này là, là, là ngày trước là, là bà con là hay thổi đấy đúng không? Kéo vâng. này xem nào. Là lấy cái nhíp ô tô về đánh thành dao. Vâng. Đó. Các cháu ờ, đi học hết rồi anh? Vâng, cháu đi hết rồi. À được, à? Không biết nhà nhà nhà cháu Hoa còn nhà không nhỉ anh? Cháu thì hôm nay cháu đi học. À cháu Hoa đi học rồi? À? Vâng. Đúng rồi, bố cháu còn nhà Bố cháu có. À được, à? Vâng. Cái đôi tay của cháu Hoa thì bây giờ thế nào rồi Bây giờ cháu cũng đỡ rồi. Rồi là, lành hẳn ở đây nhỉ? Vâng, vâng. Đúng không? Vâng, lâu lắm rồi em em không vào rồi vào hôm nay. Vâng. Vâng, thế vào vâng. nhà, vào vâng. nhà, em vào nhà. Vâng. Ơi, bánh kẹo cho các cháu này gửi cho các cháu ấy. Các cháu nhà mình cắm nhỏ. Ừ, chào bây giờ chuẩn bị đi đón À có nghĩa là mình mình phải đi đón các cháu à? Vâng Ồ. Ờ. Cái đứa đến để đi học sớm Em tưởng là là các cháu ấy về chứ Về mà, bây ừ, giờ đang về, Ờ, à, đang về rồi À, à giờ vâng. chiều rồi nhỉ? Vâng. Bây giờ là mấy giờ đó? bốn giờ bốn giờ đó Ờ, bốn giờ mười ba rồi Và cách trường học nhà mình là sao nhỉ chị bảo về đi sang sửa trái ấy à, sang bên sửa trà đấy à? Vâng Ui giời, đến đón rồi Đưa lên thì đi ra ở ngoài bên ngoài súng máng À, lớn là bên uh, ờ, súng máng Vâng Giờ gia đình uh, đi đón Đưa lên thì đi ngủ ở dưới thôi À Đi ngủ ở vâng. dưới Không đón về À Giờ điều thì đang làm tát điều à. Như như nhà mình thì chị cấy hết chưa? Ngô ấy Ngô á Vâng Trồng hết rồi nhỉ? Hết rồi mà... Năm nay có trồng được nhiều không chị? Năm nay trồng trồng ít thôi Trồng trồng ít hả? Ừ. Đây khoảng ờ, ấy, mấy cân? Bảo Chắc trồng 7-8 ờ, cân giống như thế thôi À 18 cân giống vâng. ừ, Nhưng mà trồng hết dòng xong rồi bác Vâng trồng xong rồi à, à. <laughs> Mũi nó cứ chảy à. Mà cháu nó ngứa thế nó ngứa như thế thì em bảo là khả năng có con nấc rồi Đấy gọi là con nấc thì em bảo là gia đình không biết gì cũng đồng bào mong mình mà em bảo thôi thế mai thì dạ. bố mẹ là mưa cũng phải đưa đưa cháu xuống đây để anh đưa lên trên để bác sĩ nội soi khám ở trong kia giờ phải chắc chắn phải có con điệt yên máu mũi nó chảy nó ngứa ấy. À. Vâng. Dạ. Nó vào sâu mà vào dạ, vâng. trong thì nó đấy hút. thì nó nó hút ở lâu rồi vâng. thế là lên bệnh viện đưa cả bố con lên thì bắt đầu bác sĩ mới soi ui rồi ô con điệt xong bây giờ mới đưa đến chỉ chính cái sự hiểu biết của bà con rồi uống nước rừng ấy nó không không được đun à. thì nó hay vào như kiểu con trâu ấy hay có ngày xưa trong trâu nó chả con nấc đấy à nó kiểu con đỉa đây đấy chính là con đấy đây thì mình uống nước, nước ở trong rừng ấy anh vâng đấy thì nó mới bị thế Ê, ừ, thế à, hóa ra anh cũng ờ, xem được cái video này được mà <laughs> năm ngoái à? à, nó đúng rồi năm ngoái đấy bây giờ là con đỉa to tướng thằng bé còn khóc cơ mà, thế mà sợ ơi xong là soi tiếp xem sợ còn con nào không ấy nếu mà bình thường mà anh mà để lâu mà không phát hiện ra nó xuống tận họng nhá dạ. nó chặn luôn cả cái abedan của anh này là có thể là mất mạng đấy nó sẽ ăn sâu trong này mà nó tụt vào trong này dạ. hình như có một cháu bé ở trên sơn la xuống tận cổ rồi bây giờ kiểu gia đình cũng kiểu đợt trước đấy là điện cho em ấy bảo anh ra thế về sao có mổ đâu không không biết được lúc đấy là ở tỉnh sơn la thì lúc đấy là cũng như kiểu bà con hâm mông này xem được cái video đó thì điện cho em thì mới bảo là anh ra em có một trường hợp gia đình cháu nhà em là cũng bị như như cái cháu bé mà bị ấy giờ nó trôi xuống đây rồi mà ừ, không biết là có mổ nó không lúc đấy gia đình cũng khó khăn ở bên sơn la tỉnh giang yên bái không có tiền để mà đi ấy ở ờ, trong đấy ờ nó xuống tận đây phải mổ mổ thì chắc không được ờ thì một thời gian là anh bảo là ờ. đợi đợi đợi vâng. lúc đang làm nhà ấy ờ, anh uống nước đi lúc ấy đang nằm nhà em bảo là đợi một thời gian để có gì em sang đến sơn la thì em sẽ đưa cháu đi để phẫu thuật thì vì đúng như nó là không ấy được nữa bác sĩ thành phố sơn la bảo là chịu rồi phải mổ bác sĩ khó khăn phải mổ ừ. không mổ không lấy ra được ờ, không lấy ra được thế là bác sĩ khó khăn quá anh chị uống nước đi uống uống nước nhá chuẩn bị đi đón con ừ. thì mới bảo là đợi vài tháng cuối cùng thì không liên lạc được nữa cái số điện thoại ấy. Nhưng mà khi à. mà xong nhà là em muốn liên lạc để sang giúp ấy thì không liên lạc được số điện thoại không biết chắc thay đổi số là làm ờ đấy cũng như kiểu anh xem ừ, kênh của em hoặc là biết hoàn cảnh này này thì anh chia sẻ và à, à em Giang này có một cái gia đình hoàn cảnh khó khăn lắm mà anh đã chưa có sang bên cán lùng có gặp anh sang xem uh, chia sẻ thấy mọi người xem có ai ủng hộ giúp đỡ không ấy như kiểu vậy bây giờ thì... Ừ. ở trong thôn là trên tít xem này vẫn có một nhà vẫn khó khăn à như nào bố hoàn cảnh thì, bố hoàn cảnh thì tức là bố sắp tết thì bố mất ừ. bây giờ mẹ thì bố mất mẹ cũng không biết gì kiểu mẹ tâm bị tâm thần lắm ồ đấy à bây giờ còn hai đứa cháu ở nhỏ ừ. không ai nuôi ừ. bây giờ cháu này vẫn hai cháu thì vẫn đi học mà vì ừ. gia đình tức là không ai nuôi không ai nuôi nuôi cháu đấy ừ. cũng ở thôn mình à cũng ở thôn mình nhưng mà nhóm khác à có nghĩa là trong nhóm khác Thế là ừ. bố vừa vừa mất trong năm nay là bao đâu rồi? Trong uh, trước Tết À trước Tết ừ, Giáp Tết à. Giáp ờ. Tết luôn Thế là mẹ là thần kinh là mình không được là ừ, như người bình thường Mẹ tâm thần không biết cái gì Lúc biết. bố mất, chồng mất mẹ không biết mà Ờ à? Bây giờ tức là bà con em làm nương giới thì còn mới mình mẹ mẹ cũng không biết làm cái gì không sau này ừ. nhà ừ. Thế là hai cháu nhỏ đang đi học hiện tại thì đang ở với ông bà hay là ở với hai Về thì vẫn ở với mẹ. À, về Nhưng mà mẹ không biết cái gì. Ừ. Nhà có có được rộng, ừ, ừ thoáng rộng. Nhà thì vẫn bình thường, không ừ. xây ngay. Ừ. Nhà có bố, ừ. xây ngay. À, nói là bố bố vừa mất. Bố vừa mất. Ừ. À, cũng cũng ở thôn mình. Ừ, cũng ở thôn ừ. thôi. Ừ. Nhưng nó khác tổ. À, khác, khác tổ. Vâng. Ừ. Cách đây có sao qua sông Trà À qua qua sông Trà ừ. Ngay nhà ngay mặt đường ấy Hay là Vào cũng vào trong ừ. Vào trong nhưng mà nó cũng như ở ngoài sông Trà vậy đấy ừ. Nó không bê tông hóa ấy, ừ. đường nó à. Thì không, không đi khám, nhưng mà nó nói cháu bị... Cháu bây giờ thì vẫn bình thường À, vẫn, vẫn bình thường ừ. còn trước đấy thì bác sĩ là cứ 7 năm lại phải đi thay vâng. thay cái máy ở trong người bác ừ. trong người cháu cái máy nhà thẳng ở đây nhân tạo hỗ trợ tim hỗ trợ tim ấy ừ. thì mà à, em còn nhớ một cái câu chuyện nhà anh kể thương cháu lắm chứ ừ. vừa sinh gái lại còn uh, ấy bây giờ à, học giỏi mà lại thầy, tim. thầy thầy huy ấy. thầy huy á chủ nhiệm à. thầy cũng quan tâm cháu à đấy ừ. Cứ ừ, cái gì nhưng mà lắm lúc ốm ấy à. anh cùng nhà thầy khác đưa cháu về cơ à. Vì à. bị ho bị sốt là Ừ. sợ ở trường thầy cô cũng chăm sóc nhiều học sinh thì đúng rồi, đúng quan rồi. tâm thì đưa cháu về à. có lần thầy các tự đưa cháu về đến nhà ừ. thế là cũng ờ, lòng tốt của thầy mà thầy quan tâm ừ. nói chung là ai cũng thế là bản thân em không phải là người nhà người thân gì với bà con với mọi người đấy mà trong lòng em luôn luôn là coi mọi người như người một gia đình nhưng mà ừ. mình giúp được cái gì mình đấy là mình ấy còn các cháu thì bản thân em thế là dạy các cháu cũng muốn dạy các cháu biết tinh kinh để mình có thể giao tiếp sau này các cháu lớn lên thì có thể là mang cái nền văn hóa nền văn minh đến với chính cái bản làng mình có thể trở thành một người giáo viên dạy tiếng cho chính cái nơi mình sinh ra đấy mà là lúc em mong muốn như vậy ừ. chính bản thân em thế mà là trước khi bé hoặc đi học hoặc là đến các vùng sâu vùng xa lúc em muốn dạy các cháu học là ví dụ cái từ đơn giản như em không biết tiếng hâm mông thì em bảo là ăn cơm là gì cháu nhỉ các cháu biết tiếng kinh dạy em là ăn cơm là nào máu cho à, nào máu ăn cơm thì mình sẽ nói trong cái câu chuyện giữa mọi người mà không biết tiếng kinh thì em cũng bảo nào máu thì lúc đấy mình cũng sẽ dần dần thôi chứ còn để biết như bọn anh mà tiếng hâm mông thì em cũng trở thành người hâm mông rồi <laughs> nó rất là khó anh là người giao ừ. à em á không anh à anh là người giao à, vâng. à không phải là người đồng bào hâm mông à không đồng bào mông là ngoài sủng trà cũng có trong này thì người giao à nó là người giao à à thế là vợ em cũng ờ, anh cũng là người giao hay người giao à người giao người giao thì nói chung là tiếp mình tiếp xúc ở đây người à, đúng rồi ở vân thì tiếng mông vâng. là nó thay thế ừ. tiếng phổ thông hồi xưa rồi đúng rồi, đúng rồi. thì mình ừ. tiếp xúc nhiều ừ. thì mình biết ừ nghe anh em mình xuống nhà nhà cháu hoa năm thì cháu ừ. nhà bố cháu nhà bố cháu, cháu thì năm nay cũng nhà cháu yếu mà à, bố yếu ừ. à à không làm được cái gì đâu chắc là sức khỏe yếu rồi đúng không vâng. ừ. Ôi nhà anh khá ờ, nhiều gạo Chắc này là tổng là bao nhiêu hồ nha anh nhỉ? Chứ nhỉ? quên mất Bây giờ là tổng 19 À 19 à? Vâng Cái này máy là của của đồng bào mình hay của ai đấy? Đây là trước mua về làm à, đường À, à, à trước mua về làm đường đủ trong này ngoài Kia của hai em chung này à. Này, đá nhìn hay nhỉ xếp xếp này vâng. nó kiểu trên đá trên này toàn đá đúng rồi cả con là đá không nguyên đá mà đá ngoài đá ra không có cái gì ngoài đá ra nó là như thế à, trồng ngô này xen kẽ những cái đá đá trồng ngô miền mén là truyền thống như là bà con à, chỉ ăn miền mén là truyền thống trên này không không bao giờ bỏ mà công nhận ăn cái đấy nó chắc dạ à, anh nhỉ nó, nó tùy khỏe. thôi có thật em nếu ăn cơm nhanh đói lắm Nó phải là quen, không quen thì không không ừ. nhai nổi Đúng rồi, không quen thì nó ăn kiểu nó nó hay mắc họng à. Không nuốt được Nên là là là bà con trên này lúc nào em thấy là có một cái thìa Thì bà con hay bảo là thấy lúc đầu em cũng ăn nó bị mắc Thế nhưng mà thấy bà con không bị thì em bảo không quen Hai là anh Giang có lần ăn một miếng một miếng này anh phải múc một ờ, chén nước canh canh <laughs> cho vào canh nữa cái lúc đấy em mới bảo đấy mình bảo lắm lúc lần đầu tiên mà mà ờ, em cũng biết đâu sau về thành như ở mình quen á à, hàng nào thì hóa ra là ăn như này như này mình mới biết cái nhìn là con ờ, ăn này. tại vì nó xuống tận Hà Nội một khám ờ, bệnh viện mắt trung ương bệnh viện lớn nhất rồi thì không ấy được nữa thì có đúng rồi chúng ta này tưởng là chưa đi hoặc như này thì em có thể đưa xuống xem là có ấy được không còn nếu mà gia đình đã đưa thì nhà nước hỗ trợ coi nhà nước hỗ trợ mà sao không nhá phải không con này nó mất đâu dạ thôi thôi không ăn thịt chó đâu cháu hoa thì lúc nào tôi ôm này thôi nên là bố chó đang ngủ thì vâng. máy à, thái ngày trước mà dính à, tay không biết là để đâu cái máy này đấy, đấy máy này này những cái máy mà <laughs> trước mà cháu hoa bị thái cỏ bị vào tay chính vì cái đấy mà nó bị ờ, đứt tay ba ngón trong bố cháu đang ngủ à bố năm nay có à. cái gì không ạ ốm à vâng ở nhà ô đây là chú ốm à bố cháu hoa bị ốm rồi mọi người đó lắm mình không vào cách đây một năm rưỡi rồi khá là lâu rồi ô cháu là chú nhá à, phải không chú à. ốm à ừ. có sốt không hả nóng nóng này có sốt đâu nhỉ không ừ sốt sốt sốt ừ. sưng à ừ. ô cái này bị ngã chú chú bị ngã à không sưng hay là tự nhiên bị sưng á hay như nào bị sưng hả ô lâu rồi bị lâu rồi á nhưng mà tự nhiên nó bị sưng à anh bảo bảo à đấy á đau chỗ này ờ à, đau không không đi làm được ốm thế đầu chú sốt lắm nóng bùng bừng luôn ừ. à, bị uh, chú bị sốt rồi thôi chú sốt ốm là cứ nằm nghỉ thôi không phải ngồi dậy đâu ừ. Ờ, cháu chỉ có vào thăm gia đình mình hỏi à. cháu hoa ấy cháu hoa vẫn khỏe chứ hoa nó khỏe vâng. đấy bây giờ nó đi học rồi à đi học rồi đúng không à. không chúng ngồi nhà cũng được mà nếu mà không ra được ấy ừ. Đó, nếu mà ốm rồi thì thôi ừ. ôi phòng ngủ của chú tôi om này vào ừ. điện không có thế thì cháu hoa thì ngủ ở đâu à. cháu hoa thì ngủ ở đâu nó đi nó ở à nó, nó bán bán chú luôn đúng không ừ. ở nội chú luôn là không nội chú không không, không về nhà mỗi chú ở nhà thôi chú là lao động chính thì con con trai à, cả chú là đi làm ở đâu không biết nó là à đấy á ừ. không biết đi làm đâu à ừ. oh. Ờ. yeah. không biết con nhớ còn nhớ cháu không đây nhớ chứ tưởng tưởng là chú lại à, quên cháu rồi không rồi ờ, đây ra ngoài nước đấy trong nhà không có gì đâu đấy, nước ăn mình nguồn về đây chẳng có gì cả không biết là còn mềm mén ăn không chú còn ăn mềm mén không Ồ, còn có vài quả trứng này à? Ừ. Ôi. Quên uh, bảo mua cho chú ăn nhưng quên mất. Nhà một mình ở là, là thế đấy. Wow, thế là cháu Hoa để đi học rồi. Có chú ở nhà mà em trai để đi làm xa. Cho đi làm Hà Nội có nhỉ mình chắc không phải vừa đi được ờ, à. một hai tuần em ạ à thế à mới đi một hai tuần thôi à? vâng ừ. làm trong nào ừ. đi không báo cho bố biết đâu à thế á vâng không không báo cho bố biết là, là đi làm đâu vâng ừ. sao mà anh em không anh không biết mà về sau mấy ngày anh mới biết ấy. Ừ. ừ. như sau gần một tuần à. cứ ngủ trong nhà cũng được rồi chú ạ à, không phải ra được cháu cũng xin phép về để cho chúng nghỉ mà ốm này không thể đâu tám ngồi ghế chứ à. tôi nhả lên mà đĩa ốm lâu chưa chú ốm lâu chưa lâu rồi à? cũng lâu rồi từ mấy hôm rồi hơn năm rồi ừ. nói chung là như thế ừ. từ lúc chú đi không đâu vẫn bị à, à. nó cứ bị sưng sưng kiểu này đâu. à, cứ bị sưng sưng như thế đâu ừ, đi viện về xong lại à, về xong mấy hôm nó lại dưng vẫn bị à... xong mua thuốc à... về uống uống xong nó đỡ mấy hôm nó lại đi ừ. viêm à. Bây giờ cũng đã đi viện khám này, viện Nên. vào này đúng không? Ừ. Người ta cũng cho thuốc về đúng không? Cho, cho thuốc về về sau ừ. xem cái hóa đơn đấy đi ừ, đơn à. thuốc đi mua à, tự đi mua thuốc ngoài mua thuốc. Ừ. nhưng mà không được thì em nghĩ là là kiểu chú là bị bệnh kiểu gọi là bệnh nền ừ. Ừ, gọi là bệnh nền nó tính nó từ ngày trước rồi cứ vâng. đến nhiều mùa lạnh là cái mùa gì là hay tái phát nó sưng đấy là đi viện khám thì à, người ta cho mình cái, năm cái giấy làm nương giấy thuốc về toàn là anh em nhà giúp với lại có con trai lớn ấy chưa đi ừ. làm ấy, con trai làm ừ. còn cháu Hòa đi học ừ, chú là yếu như đấy ừ. ốm biết ngay mà chứ còn khỏe còn còn hổ chứa được đấy còn mời cháu mổ gà mua gà về ăn uống còn hổ chứa nhìn rồi lâu lắm sống. Không, không không uống rượu à. không đi đâu ừ. không uống rượu ừ. ừ chú lờ đờ đấy biết ừ. đang đang ốm thôi cố gắng chú ạ ừ, cố gắng đâu biết làm thế nào được còn sống mà cháu là hôm nay thì à, cùng anh báo hôm nay vào nhà anh báo nói chuyện một chút thì bảo lâu quá rồi cháu một năm rưỡi rồi thì ừ, không ừ, vào thăm đấy. Ờ, chú về cháu Hoa ngày trước ấy ừ. thì ừ. hỏi thăm gia đình ờ, cuộc sống như thế nào rồi là chú có được khỏe không rồi là có nuôi được con vật gì không con nuôi được con bò con trâu gì con lợn gì không ừ. nhà mình ấy còn không nhà không mà quý ngủ tung quý mà ừ, tung không nhắm má là con nuôi ừ. năm ngoái nuôi một con lợn ừ. quý bán được không năm nay không đi đâu được thì không dám thôi con đi làm thì thì con nuôi thôi vâng vâng ừ. Ờ, mỗi mình chú nó bây giờ con trai về đi làm rồi cũng không không báo chú biết là đi làm đâu sau này nó mới ấy là con trai của chú mới báo về là đi làm xa ấy mà chắc chỉ nói với em hàng xóm à được à? cùng, cùng độ tuổi chơi với nhau ấy, à. nói cho mấy ừ. mấy mấy ừ. người đấy biết xong là ừ. nói là biết. Ừ nhưng mà như cháu Hoa mà mà đi học như vậy cháu Hoa có về không cuối tuần thứ bảy chủ nhật đấy chú ừ. thứ bảy chủ nhật thứ về à, thứ thứ bảy về chiều thứ bảy về à, hôm nay là, à, là thứ hai thứ hai thì cháu đi học thứ bảy chủ nhật về vâng à. tay cháu là đứa hẳn khỏi hẳn đúng anh nhỉ khỏe đấy. khỏe hẳn nữa nó, đấy may đấy rất là may mắn luôn là là tay của cháu Hoa là không vấn đề gì rồi em cũng lo lắm chị bản thân em lo mà ừ. rồi đưa đi đưa về cả ai cũng thế mình may là cháu cũng đỡ thì à, giang hôm nay chỉ là, thăm mọi người à? chứ nên mình về đâu à xuống là sẽ xuống này đi không con bây giờ cháu đi về rồi chứ à không vâng tí nữa cháu về vào hỏi thăm gia đình thôi không, không ừ. bây giờ ý ý của chú à. là mới là chú là về làm ở dưới kia này vẫn làm trên này à cháu lên ờ, thăm mọi người trên này nếu mà có ờ, lên trên này ờ, đi làm trên này thì chắc phải để một thời gian để xem là cháu sẽ đi giúp mọi người trên này để chia sẻ rồi là giúp đỡ một gia đình khó khăn đấy à. cháu chắc là trong thời gian tới để cháu xem đã ừ. à, cháu chỉ biết là còn thời gian này cháu lên đây để thăm Ừ. lại mọi người rồi những cái ờ, hoàn cảnh trước là cháu cũng đã chia sẻ và giúp đỡ ấy muốn mà để xem mọi người là cuộc sống ra làm sao ừ. thì ờ, thật sự là lần trước mà giang có vào đây thì cũng nhờ anh cháu này cũng biết đến cháu hoa này vô tình thì mọi người nói như vậy ừ. thì ừ. giang mới mới vào rồi đưa cháu đi viện và cũng nhận được sự giúp đỡ của mọi người và đưa cháu đi viện thì may là cũng có nhiều cái mà video mà quý vị có thể xem lại đấy cũng khá là lâu một năm rưỡi rồi mà đấy thì uh, <coughs> về thì uh, may uh, cái tay của cháu cũng khỏi không, không vấn đề gì cả nhau này rồi đây là gì kia nhau này rồi rồi rồi hết tao tao còn ngon mình mua ra bị khuê mà mà tiêm bị khuê nên sẽ mua quần mà nó bị cái cái này ừ chú bảo gì đấy không thế chú bây giờ là đi đi về quê à, làm quê à? làm quê đấy, vâng, vâng cháu làm thiệu. quê hương cũng người đồng bào mình làm quê vâng đi uh, làm, chia sẻ giúp đi giúp các vâng. cháu ở dưới đấy cũng uh, là quê hương của, của cháu cháu uh, xuống thăm gia đình mọi người đấy thôi có gì cháu xin phép cháu về đây nhá chúng nghỉ đi vâng vâng ốm rồi thì đau thì thôi mình chịu khó vâng. cháu cũng không biết là chú ốm ốm cháu mua vài viên thuốc và cho đấy ừ. này cũng không biết là bệnh ốm kiểu vâng, gì không, mình đấy. mua thuốc thì mình, mình không phải là bác không sĩ biết đúng rồi đấy, không, không phải bác sĩ em không, không dám đâu này nó vâng. rất là khó phải Chứ, mình là bác sĩ mình biết được anh nhờ có nhờ nhờ bảo là đi mua thuốc không ừ. có vẫn đi cầm cái đơn thuốc đi mua về ừ. không được ừ. thì uh, xuống đây uh, thăm gia đình uh, bố cháu Hoa này, đấy bố cháu là hôm nay ốm mấy hôm rồi còn cháu Hoa thì lại đi học không gặp ừ, cháu Hoa được à, rất thực sự xin lỗi đấy còn cái à, nhà hảo tâm ngày trước đây ủng hộ cháu Hoa thì Giang cũng gửi cho gia đình mua gà giấc à, ăn uống cùng gia đình cái video trước đấy, à, quý vị có thể xem lại đấy thì may mắn là cái tay của cháu Hoa không bị hoại tử đấy không phải cắt đấy cũng một cái điều rất là may mắn và hạnh phúc khi mà Giang biết được điều đó hôm nay thì một năm rưỡi Giang quay lại đây để xuống thăm bố cháu và biết được cái cuộc sống của bố cháu diễn ra là như thế nào cùng anh táo đâu thì Giang có lẽ là xin phép à, được về thôi thì cháu Hoa đi học là đến à, thứ bảy chủ nhật mới được nghỉ hôm nay thứ hai các cháu đi học hết thì cháu Hoa lại không ở nhà Đấy. video ngày hôm nay thì Giang chắc xin phép được khép lại đây thôi xin à, hẹn à, quý thính khán giả là ở video sau